đi thì cũng không quay thì quay chung cư với ngộ chạy đi vâng ạ chứ quay từ từ vâng ạ vâng con đi vào đường này vâng, ok em ơi cho em lên cho em lên tầng cao nhất lên nữa rồi nha một tí một tí nhá ok tầng ba đi Ờ, bỏ đi lên hay đi xuống em ơi đang lên đang lên đang lên đang lên ạ à. đang lên à ok ok, okay. Mày đã chưa? Ờ, nhìn, nhìn còn thích, thích phải hay hơn Hay hơn là như nào nữa? Không, không phải Rồi, từ từ Đúng, phải lên Không, tầng 6 vịt lót rồi ạ ờ. Để con bấm cười chứ các bạn cười và không hề hấp chỗ nào không không không không đi rồi đi rồi nó, nó, nhìn thấy con mình nó cười đi thôi, con xuống tầng một nhé nhìn thấy đang quay bút vật cái cười à, xin nói thấy không? thầy đúng không thằng à, mấy đứa mấy đứa nhìn đi bấm ai ai bấm bấm thôi nha năm nay là hết bây giờ đi quay cái này xong hết chủ đề là có thang máy nhá thôi bố đừng nói nữa cũng không sao nhưng quay đi chúng thang máy trong một rồi hết bây giờ đi chơi